sáng tạo nội dung chuyên nghiệp với Insta360 Pro, chiếc gimbal di động tích hợp AI, có thiết kế tư tính gắn điện thoại thông minh, kích hoạt bằng một thao tác mở nhanh chóng. Chống dung 3 chục đời mới sẵn sàng cho mọi góc quay. Tích hợp vệ selfie giúp bạn thỏa sức sáng tạo qua máy mới. Sở hữu DeepTech 3.0 với công nghệ AI tracking có thể điều khiển bằng cử chỉ, nhận diện lại chủ thể thông minh hơn. Slow Motion Tracking, em bé nhận thức phim mượt mà và hoàn hảo. Tích hợp Zoom Tracking, luôn theo sát mọi chuyển động. Khả năng tracking được dùng ngay cả khi đàm thoại có video, chân đế tích hợp giúp những cảnh quay độc đáo như Motion Timelapse 360 Panorama thêm hoàn hảo. Time Shift, Dolly Zoom, FPV Mode đều tích hợp sẵn để bạn trải nghiệm. Điều khiển dễ dàng, sẵn sàng quay và đặt tại ngay. quay phim và chỉnh sửa nhanh chóng với công nghệ AI. Thời lượng pin ấn tượng với 12 giờ sử dụng. Gọn nhẹ, có thể sạc ngược cho điện thoại. Tùy chọn thêm các phụ kiện đèn, mic gắn ngay trên gimbal. Insta360 Pro, chiếc gimbal đáng trải nghiệm nhất của năm nay. Ghé ngay Tokyo Camera nhé!